hôm nay uh, Mạnh là em họ mình sẽ lên London chơi Mình sẽ đi đón Mạnh Sau đó mình sẽ đi chơi với nhau Cuối cùng gặp họ hàng bên uh, bển Mình là một người tích cực dẫn Mạnh đi chơi Vì vừa dẫn đi chơi mình vừa nhờ chụp ảnh từ hồi sang đây toàn đi chơi một mình nên mình cũng chưa check in được mấy cái chỗ kiểu tourist như kiểu Big Ben rồi bốt điện thoại London các thứ và trộm vía thì đúng hôm nay thì trời đẹp tuyệt vời luôn nữa chứ giá phi sự giá rồi mạnh chỉ cho mình một quán đồ ăn việt quán này là phở thủy tây ăn ngon phết hôm trước mình vừa kêu thèm bún riêu thì hôm nay được ăn một bát to đùng ăn mà thỏa nỗi lòng nhớ nhà đúng là vừa ăn vừa suýt xoa thêm một cốc cà phê sữa đá nữa thì đúng là 10 điểm ý đảo lúc lên London Mạnh chỉ đi chơi mấy chỗ trung tâm thôi Nhưng hôm nay mình dắt Mạnh đi chơi xuống đoạn Phoenix Đi loanh quanh khu bảo tàng này, đi bảo tàng ở Hoàng Hải Quốc gia Xong rồi đi mấy chỗ quay phim các kiểu ở trong trường Đẹp phết Ở mình ở đâu hả Mạnh? Đang ở trong Ashton Green Thế à? Để trước mạnh ám sát ông nào đây đúng không? Rất là khó Khó không vãi qua đúng không? Nhưng mà trong game nó các bạn Để qua cho hội game Another guy looking for the perfect lover The kind of love you only see in an lover Xoa xoa xoa xoa Xoa sống Gần một tháng tới Anh mà giờ mình mới đi trà chiều một quán trà mình được giới thiệu xinh xắn ấm cúng trà nóng bánh ngon mà cái không khí trong quán bánh thì mới thật sự là dễ thương làm sao ấy Would you like some milk? Yes, please. Then I guess That's enough. Some I cut a corner, down we hit and crash. The crash has been the first and hasn't been the last, cause it's a different. Đi từ sáng tới tối, hai đứa bọn mình mệt xỉu, tấp tạm vào một quán đồ Ý ăn pizza. Hai đứa chia nhau một bánh mà ăn mãi không hết được. Trời ơi, no kinh khủng ấy, lại còn mệt nữa. I feel that you are from another planet The way you Đâu diễn đi La Leviosa Ui bay kìa Chó kìa Và kết thúc một ngày cuối tuần đi bộ gần 20 cây số lang thang Ước gì cuối tuần nào cũng vui như cuối tuần này à, Và mong là gặp mọi người trong những chiếc video lần sau Bye